với bên trái của tôi cũng đã khóa ra đây 320 độ giúp cái khóa ra nhiều công tắc có năng mở bếp thực hiện tính năng khóa ra khi nước lạnh nồi thành công tôi sẽ lấy hai miếng sắt cốt.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 không thể lắp vừa vào cái hộp pin dài thiết kế dành cho hai cục vì thế chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này các bạn muốn sử dụng chúng ta việc bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên sau đó chúng ta chú ý vào cục pin đó. pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu dấu cộng là cực ở ờ, dương và dấu trừ là cực âm này chúng ta móc vào cố định thanh lò xo như thế này rồi chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực chúng ta lắp theo đúng như vậy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 bếp bên phải của tôi đã khóa ra thực hiện tính năng hẹn giờ thành công khi công tắc vẫn đang mở nè Ngoài ra thì chúng tôi shop rẻ hơn khuyến mãi cũng có bán các dòng pin nội địa nhập